Kinh Địa Tạng Bồ Tát Hữu Nguyện Địa thần hồ Pháp tháng 11 lúc đó vì kia là đời thần Bạch cùng Đức Phật làm Bạch Đức Thế Tôn từ kiếp lâu xa đến nay con đã đặt lễ vô lượng vì Bồ Tát đều là nhà bậc có thần thông không thể nghĩ bàn đầy đủ trì huệ rộng lớn đồ khắp ngoài là chúng sanh. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây số với các vị Bồ Tát có thể người rất là sâu rộng, ngài địa tạng bồ tát đấy có những dư đức lớn và chúng sanh rất quả diêm phù đề như ngày văn thù ngày phổ hiền ngày có thể âm ngài đi gặp cùng họ hiện ra trong hữu thân để cứu vợ tất cả trong sẵn đường như cả người cả ngài có lúc còn hoang mạc ngài địa tạng bồ tát đấy giả hòa chúng sanh tại quá số kiếp như số cả trong trăm nghìn bất xuất hằng bạch đức thế tôn có xem sạch chúng sanh nơi chỗ sạch sẽ phương nam của đất của mình cứ ngồi dùng nước đá cái gội dần cây cảm cái thích và họ tỏ vẻ hình tượng cho đến dùng các vật bằng vàng bạc độc sắt lúc nặng hình tượng ngài địa tạng bồ tát bộ hương cũng dường chiếm ngưỡng đánh lệ người khác Thời người được chỗ ở ờ, người, chỗ ở ờ, người đó được 10 điều đấy Những gì là 10 điều Một là nước cạp tục màu Hai là nhà cửa có mộ mại Ba là người chạy được sinh đến quả trời Bốn là người hưởng đời lập ích Năm là cầu trì một tòa ý cả Sáu là không có tác hòa về lửa và nước Bảy là tận rừng sạch việc hao tạo ra sức sạch mỏng chỉ là lúc đó lúc vào đều có thần thái bảo vệ mười là thường gặp các bậc hạnh nhân bạn đức thế tôn có xem phải chúng sống trong đời sau và vị lái ngay nếu trong đất của mình cứ ngủ mà có thể cũng dường ngài địa tạng bồ tát như thế thời được ít như vậy vì chán đắc để thần là bạch cùng đất phật rằng bạch đất thể tôn trong đời sau như có người thiền nam thì nữ nào trong đất của mình cứ ngủ mà có kính điện này có hình tượng ngài địa tạng bồ tát đọc tùng kính điện này và cũng dường ngài địa tạng bồ tát thời có thường xuyên thời có thường dùng thần lực của có ủng hộ ủng hộ người đó chờ để uh, nhận sự tái nào lượng nữa trộm cấp lòng nó giảm dạ, thành điều tiêu sạch đức phật và vị kiến lá đời thần rằng thần lực trong động và ống các thần khác thì là một vị cỡ sau vì đức đá đức quả dưới của điện được gió ngồi về cái điện có cái các đại lượng vào vật bảo đấy là uh, ờ, vật gào thấp vật bảo đều gió đức mà ra đều gió xuất thần của ống trạng Nay ông là tuyên bài lễ của Ngài Địa Tà Bồ Tát, thời công đức và thần thông của ông tám nghìn lần đổi hơn đức thường. Ngài Địa Thần trong đời sau, nếu có người thiền nam thiền nữ nào thật cũng dường Ngài Địa Tà Bồ Tát đọc tùng tính lễ này có thể tu hành một ừ, việc trong cái điện này để giải thời ông nhường thần lực của ông ủng hộ người đó để nhận sự không gửi đến tác người đó hoặc là để phật chịu chẳng phải riêng gì mình ông ủng hộ người đó tác cũng truyền hướng quyển phạm vốn để thích hướng quyển tứ thiên ủng hộ người đó tại sao lại có nhiều vị hiền thành ủng hộ như thế đó là do người đó chiếm ngưỡng đại lệ ngài địa tạng bồ tát và đọc tụng kinh buồn người này đến từ nhân rộng rau sáu lìa biển khục mà chính cả nền bản vui vì thế đang ủng hộ một cách lớn lao như thế 哈哈，满心我的傻哈。